bơi ra tuốt cái tàu ngoài anh khỏe dữ ha không chơi cái này thể lực nhiều đi ờ, máy bay đó. Dạ. Yeah cỡ đi được đó ta bọc lại cho nó kỹ không người ta không có vận chuyển đâu Wow, cái súng này cũng nặng ha mười mấy ký chì này là bao nhiêu ký anh 14 ký chục ký 72 à, cân yeah. Dạ. à mình mình phải phải đeo theo trọng lượng cơ thể hả đúng rồi nó vừa tầm với cái, cái suất của mình rồi. vừa yeah. cái máy ờ, thả lửa cái lớp xe ô tô ai ờ, bình hỏng là bơm luôn <laughs> cái này bơm ô tô mà bơm ô tô dạ dạ này là đó đúng là bánh mới tinh chân vẫn còn giật giật kìa hơi bị đau anh Tùng có nhớ đây có nhớ có cái gì đó bảo là tốt nhất cũng mua rồi nhưng vẫn là nó vừa mặt cá mú cá mú cá mú sai nó nhỏ nhỏ gì á mú này ăn cũng ngon Hả? X10 lên. à Con này chỉ có ít ít ít ba là là maximum sai rồi. Ờ, mú nó rạng này nhiêu đây à? Mà ngon lắm. Có ai chụp hình gì không nè? Dạ. Con này thôi nó bé quá mà thả. Dạ, thả. Mùa sinh sản nó to to một chút nữa đạp mái đạp trống thì <laughs> khổ thân nó về từ đất for territory thế hệ mới cái này là cái tấm pin năng lượng mặt trời nữa các bạn của ăn cơ mới ra luôn sạc khá là ok nhưng cái vải này nó mỏng vải vải nhẹ à nó nhẹ cái vải kia mua vẫn bị dày cái đó là hả dạ yeah. điều này anh xài 7 à, năm rồi ghê mới nó bền và cố luôn giữ kỹ ghê đó cái xốp người ta cột lại à là ta để bẫy để uh, mật đồ nó vô chắc người ta quay lưới thế nào I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way You can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never want to have a taste of and the lows you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay lúc lại <laughs> anh thôi đấy thôi đấy vui lắm như cảm giác như cục cá đấy không hết vô ờ, là à. nó chạy ra hay là mình mình mình phải, phải mình kéo nó ra kẻ kẻ rồi kéo mặt đục đầu luôn mình đang chùm vô máy giữ lại giữ lại này. <laughs> như câu cá vậy đẹp đứt đầu hết à vậy sao ta trong kéo cái cây ở trong luôn kìa Ồ, <laughs> cái hang nó sâu cái bắt lại thử bay không được luôn à ơn chim này quen quá giờ bay vô chụp nó là được à quá trời luôn á con nó nữa nè đó còn con nằm kìa far too long.